cho anh được xin lỗi anh đã có vợ rồi một người luôn yêu và bên anh mỗi ngày qua dù rằng anh biết em cùng rất tốt nhưng nơi tim anh chẳng còn chỗ cho em anh không thể nói dối bên anh đã có người chia sẻ những buồn vui dù rằng anh có thể vờ là đang cô đơn để nói cho em nghe những lời ong mưa giờ anh nói như vậy thì lòng em vui hơn để khi biết sự thật thì cả hai đau đớn anh không thể chắn không như vậy Khi nhìn em phải chịu tổn thương vì anh Người anh vẫn đang yêu và chọn người yêu thương Ở trên trái đất này chẳng thể ai thay thế Dẫu anh vẫn hiểu rằng chẳng gì là mãi mãi Nhưng lúc này chỉ có tên em không hề có lỗi luôn sau lưng một người chẳng thể cho em niềm hạnh phúc đã từng mơ một ngày em sẽ thấy những gì hôm nay đây sẽ giúp hai ta chẳng bao giờ hối tiếc Chẳng ai khổ đau. giờ anh nói những lời để sự thật thì cả hai tan vỡ dấu nước mắt em rơi có nỗi đau không lời nhưng ngày mai chẳng ai phải khổ thêm nữa người anh vẫn đang yêu và trọn đời yêu thương ở trên trái đất này chẳng thì ai thay thế dẫu anh vẫn biết rằng lòng em vui hơn Rồi khi biết sự thật thì càng thêm đớn đau Anh có thể như vậy chắc chắn anh làm được Nhưng về sau cả hai sẽ phải dây dứt Người anh vẫn đang dành cả cuộc đời yêu thương Ở trên trái